quý vị, năm 2019, bất động sản Đà Nẵng đối mặt với một thị trường không mấy khởi sắc. Tiếp nối sang năm 2020 là bệnh dịch kéo dài, nhà đầu tư đứng trước nguy cơ không có đủ tiềm lực tài chính để duy trì sản phẩm chờ cơ hội. Vì thế đã có nhiều sản phẩm giảm giá để bán nhanh nhằm thu hồi vốn. Ghi nhận sơ bộ ở thị trường bất động sản online tại khu vực phía Nam Đà Nẵng, anh Tâm, chủ một sàn giao dịch cho biết, trên các trang mạng xã hội hiện nay dễ dàng bắt gặp nhiều bài đăng quảng cáo đất ở khu vực này với mức giá thấp hơn rất nhiều so với năm 2019. Trước đây, đất khu đô thị sinh thái Hòa Xuân có giá bình quân trên dưới 4 tỷ đồng, nhưng nay đã giảm và chỉ còn trên dưới 2 tỷ đồng. Song, lượng tương tác trực tuyến để tìm hiểu mua bán vô cùng ít ỏi. Thậm chí, nhiều nhà đầu tư do cần tiền muốn bán nhanh đã chấp nhận giảm giá nhưng vẫn rất khó tiếp cận khách hàng. Số nhà đầu tư họ ờ, không thể mà gồng gánh được nổi cái lãi vay cho nên là cũng có một số hiện tượng bán tháo tuy nhiên là bán tháo với cái giá của họ bán không phải là bán thấp hơn thị trường mà nghĩa là bán cắt lỗ ở đây nghĩa là họ cái giá mua ban đầu so với cái thời điểm họ bán thì à, cái tỷ suất gọi là lợi nhuận thì họ không có gần như là về vốn e à, một số trường hợp thì à, ở thế căng quá thì họ có thể là bán giá nó thấp hơn một chút so với thị trường để mà họ đẩy nhanh ra cái mặt hàng của họ cắt lỗ vào thời điểm này Hầu hết khách hàng chỉ tìm hiểu sản phẩm bất động sản qua điện thoại hoặc chat online chứ rất ngại tiếp xúc với người bán hàng. Do sự tương tác không cao nên việc bán ra rất chậm, thị trường cũng đang khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Nhà đầu tư nào không bị áp lực công nợ thì chấp nhận đợi đến khi thị trường khả quan. Còn nhà đầu tư kẹt tiền vẫn chấp nhận bán ra bằng với giá đang mua hoặc thấp hơn để lấy tiền trả nợ, xoay vòng đồng vốn. Quý vị thân mến, dịch bệnh đang tác động mạnh mẽ tới thị trường bất động sản. Việc tăng cường bán hàng online nhưng giao dịch thấp như chúng ta vừa xem ở nội dung phản ánh vừa rồi cho thấy nhà đầu tư cá nhân đang cân nhắc rất nhiều giữa việc nên hay không tham gia vào thị trường bất động sản thời điểm này. Nếu tham gia thì cần cân đối nguồn vốn như thế nào? Liên quan đến nội dung này, phóng viên chuyên mục Kinh tế đầu tư của VTV8 đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Lập, Giám đốc Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản thành phố Đà Nẵng chọn à, xin ông cho biết là trong cái thời điểm hiện nay thì nhà đầu tư có nên đầu tư vào thị trường bất động sản hay không ạ à? giai đoạn hiện giờ là thị trường bất động sản đang ở trạng thái rất là khó khăn nó theo như là cái tình trạng nền kinh tế hiện nay trong cái mùa dịch thì à, đối với những nhà đầu tư chuyên nghiệp thì tôi thấy là người ta vẫn đang trông chờ để mà bắt cái từ cái cuộc khủng hoảng của cái thị trường làm nào thế thì khi mà bắt đáy thị trường như vậy thì nó sẽ mang lại những cơ hội như thế nào cho nhà đầu tư ạ thì cơ hội của họ là người ta sẽ được uh, mua những cái sản phẩm vào với giá ở mức là rất là thấp à, đối với những nhà đầu tư chuyên nghiệp người ta theo dõi thị trường thì người ta sẽ có những cái sản phẩm thấp hơn nữa thấp hơn vùng đáy nữa từ 10 đến 20 từ những nhà đầu tư ban đầu mà chốt được vay ta à, vay với cái nguồn vốn rất là lớn thì họ xem như là họ phải giải tỏa áp lực thì ngân hàng người ta cần bán thấp thì người ta có thể là bán thấp hơn cả cái vùng đáy của vùng thị trường thưa ông những nhà đầu tư hiện đang so sánh lãi suất tiền gửi ngân hàng và lãi suất tiền đó dùng để đầu tư bất động sản vậy theo ông thì nhà đầu tư nên đầu tư vào lĩnh vực nào ạ thì hiện nay là mọi người là đa phần là người ta chọn cái giải pháp là gửi tiền ngân hàng khi mà chờ đợi chờ đợi thị trường nó xuống thấp ừ. mới tiến hành mua vào và người ta đang nghe ngóng thị trường đi chờ chờ đợi cơ hội là phần lớn ừ. thế thì đối với người mua thì đây cũng là một cái cơ hội như thế nào người mua thì đây là đúng là những người có cái nhu cầu ở thì đây là cơ hội quá tốt để người ta có thể tìm kiếm một cái sản phẩm thì xã hội đó là tốt nhất là cái xã hội từ cái việc là cái giá đã giảm rồi lãi suất ngân hàng cũng giảm nữa thì đó là hai yếu tố cộng thì nó tổ hợp lại thì đây là cái xã hội rất tốt thì những người có nhu cầu thực sự có thể tìm kiếm được chỗ ở hợp lý cho mình à, đó là những cái cơ hội nếu mình đầu tư vào thời điểm này nhưng mà trên thực tế thì cái giao dịch giữa bán và mua nó có diễn ra như cái kỳ vọng người ta không thích như vậy không ạ thì nay cơ hội rất nhiều nhưng mà cái tâm lý của thị trường nó đang bị đóng băng thì ta là cả xã hội đều ờ, ở cái trạng thái tâm lý sợ hãi ở cái tâm thế là phòng thủ chứ không có tấn công nữa thì cho đây là những cái nhà đầu tư phải là thực sự chuyên nghiệp có như tôi nói phải chuyên nghiệp thì mới nên tham gia thị trường trong những cái lúc này phải có những cái bài toán tính toán rất là kỹ và đưa ra nhiều cái cái phương án rủi ro mà mình phải chấp nhận lại không à, phải tính toán là hết việc trong giai đoạn này chứ không có đơn thuần như những giai đoạn khi mà nó nó có cái đà tăng trưởng thì mua lúc nào cũng trúng nhưng mà đối với những giai đoạn như thế này mua là phải có kiến thức phải cân nhắc tính toán rất là kỹ cảm ơn ông đã cung cấp những thông tin hữu ích cho khu vực kinh tế thị trường của VTV8 Thưa quý vị, nhiều chuyên gia cho rằng trong khủng hoảng của thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều cơ hội. Các cơ hội này rất dễ để đàm phán chuyện mua bán. Dịch bệnh diễn biến như thế nào, không ai có thể trả lời được. Tuy nhiên, với những nhà đầu tư có tiềm lực, có kiến thức chuyên môn, thì họ sẽ có những tính toán và có những phân tích tìm ra câu trả lời cho điểm rơi của thị trường, hay còn gọi là bắt đáy. Giá cả sẽ trở nên hấp dẫn và cũng là một cơ hội để các chủ đầu tư săn giá ở thị trường bất động sản vào thời điểm nhạy cảm này. Đến đây thì chuyên mục Kinh tế đầu tư của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.